Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Như Khải em ơi Vừa rồi thì Khải có mua được uh, đai lưng với giày uh, xương tinh đai vụ ảo nên là Khải uh, ờ, chính của Khải thì Khải sẽ quyết định chuyển về con lông đao là Khải mang áo đai lưng và giày uh, của con lông đao và Khải sẽ ép một bao tay xương tinh nữa nha nè đây bao tay xương tinh phôi thì Khải vừa mua rồi đây vừa mua hết mấy cái này nè đó bí kíp đầy đủ này đó vừa mua trong bang nè rồi cái này giày bộ áo thì có rồi giày bộ áo có rồi chung là tại tại thì kênh có rồi thiếu một 15 tịnh rồi thiếu sẽ xếp một 15 tịnh hơn ép nha nè sẽ ép vào tay xương tân tiếp theo và bây giờ thì khanh sẽ chuyển phái ra này chiến ngạch này chiến ngạch này giờ con long đao ngạch chính sẽ đánh hiện tại bây giờ chiến con long đao chắc là không chuyển phái nào nữa luôn em ơi tại vì khải muốn đánh tung kim mà em ơi chứ chơi mấy cái kia giờ cầm thiếu lâm không đánh tung kim được buồn quá rồi xếp đồ này thì uh, ờ, thiếu đồ thiếu lâm này khang sẽ chuyển về cho con uh, con lông đao kia và con và con long đao kia sẽ chuyển thành thiếu lâm nha anh em đó sẽ mất bốn kim đó xếp đồ này sẽ chuyển gì cho ạc bên kia rồi khai sẽ mang ạc lên cho anh em xem nhưng là bốn phái coi như uh, mất cái sơn hà thiếu lâm đó vừa cánh sơn hà thiếu lâm thích thầy luôn nè vãi chứ tám rồi phái giờ đói này giờ cùng lôn phá rồi cùng lôn sẽ chuyển gì à thiếu lâm anh em đó Vậy dạ, dạ. thôi Dòng trường giang dày sóng Tiến phu vây trường bạch Một dạ, trước khi chuyển là phải đi hồi mở khó mắt này à Đừng nó chặt rương nè Còn có cái set đồng băng nè à. Ờ, à, set đồng băng mà có chi Đường này bạc này cũng sao mà khó làm gì Lộn, lộn, lộn, lộn hàng Tưởng giao dịch set đồng băng nhầm nhầm nhầm Ok, quyết định rồi em ơi phải có một con cầm sói là thiếu lâm và con chính sẽ là con long đao thì đánh tống kim nè tại vì tối lại không có đánh trận tống kim hàng ngày mà không đánh được hơi buồn à, quyết định rồi coi như uh, khô máu đi dừng con lôn khô máu đi đang phát kiếm pháp giờ còn mắt hai đường này mà đại gia thì đâu anh em đội phá trải nghiệm cũng như đánh tống kim cho anh em tham khảo hàng ngày cho vui chứ không đánh tống kim buồn quá nè mày không đánh tống kim cảm giác buồn thực sự luôn giữ hoài thiếu lâm này cũng chả làm gì cứ đợi thiếu lâm này qua cho xe đi rồi thiếu năm ba này bận vô Khai lấy đồ ai cho anh em xem đồ này khai sẽ chuyển gì cho con cung lôn này nè chuyển gì cho con ờ, cung lôn cung lôn phải chuyển gì thiếu lâm đây chỉ một lúc hai hạt luôn cho anh em xem lấy hai kim cho nó rồi. Có tay đâu này Ủa Đây này bao tay này Cầm tạm bao tay này này Áo xương tinh này Đai xương tinh này Giày bộ ảo này Đeo tóc bình sát này Con này chỉ mang qua cái ờ, Cái vũ khí phát sáng này Đó Rồi cho nó hai kim đòi phá này và xét thiếu lâm sẽ bỏ vào bên này này ui chưa mở mới khó ta áo này chưa mở khó ok để tính sau giày này áo này chưa mở khó được hai sẽ mở khó áo này nè à, <clears throat> hôm nay sẽ đợi phá một lần hai ạc luôn nha nam chung là giờ ức quá hôm đánh con lôn đau này biết rồi đánh ngày nào mà chào tốt tông kim lâu quá không đánh không kìm cảm giác nó hơi buồn rồi rồi ta nghĩ điểm nữa mặc đồ ngoài tính sau áo nè đao nè bao tay mang tạm nè giày nè đó cái nón tại cái nón nó có tiêu vậy nón nón nón nón nón nón nón thì không pháp đây thì ờ, đổi cái này đó áo sát thương vừa bữa đó nè áo này nè áo bù hồi nè áo bữa trước mua 10 kim này à, giao hàng cái này hỗ trợ một khám hiểm nhanh Giờ giờ là thiếu lâm bên kia lâm kia sẽ mang áo này rồi nó nó mình phải mang nó uh, ờ, nón này nè nó thì lấy cái đồ kích thôi đây lấy hàng kích thôi đó là kích phát một đai lưng này rồi à, bao tay này đó đai lưng này lưng bao tay thiếu điểm à thiếu ba điểm anh điệu anh điệu ba điểm vậy nè rồi mang nón vô rồi xong đó xong rồi cũng luôn vô nè về con lôn xong rồi con lôn cái tay tỷ đầu đó khai tiếp tục đã đến đạt thứ thiếu lâm <clears throat> một ai bên dưới sẽ chuyển thứ lâm đây nè set set này nó một ảo nó một ảo kháng độc cũng chả giải quyết vấn đề nè phải muốn lấy làm chậm đi 120 làm chậm nè nè đây 40 chậm này nếu mà khải ép sang bao tay xương tinh thì sẽ có lượng đam thêm hiện tại đang 120 làm chậm này áo con thú chón chón thì à, dày này 40 này 30 là 70 với cái đao là 40 nữa là 101 chón kèm cái 10 thì 120 đánh tốt nè anh ba đâu anh ba đâu ta anh ba ơi ờ. ba, anh, ba chat cho em cái cái cái à, bao tay xung tinh lên em à, tham khảo cái cho anh em xem cái có hàng bán có hàng bán cho nó tập tiền thái giá tiền thái đậu xanh má nó biết ép giá nó bán giá quần què không không à, lấy bảy trăm anh giả năm trăm nên tay xương đó nếu mà khai ép sẽ cố gắng lên bao tay xương tinh như thế nào thì chưa biết được cùng chờ đợi vào nhân phẩm hên xui thôi đó giờ hiện tại bây giờ là thiếu đúng 65 một tịnh nữa thôi là ép bao tay luôn còn thì tinh thì lúa gom đủ rồi đồ đây nè trời sao em ừ thì đúng rồi tối chắc chắn sẽ có rồi à, à, lúa sao em cuốn cho em về anh cuốn ai vậy cuốn em vậy anh đại giao dịch là chú lâm mình nãy giờ nước việt in tay bà mẹ nó cuốn cho em về anh tại rồi à, tăng điểm dùng cái nè tăng điểm cái vào trong phái Hiện tại áo này là ngon nhất rồi đặng mai ơi Áo 50 đâu ra mà cùi Áo 49, áo 50 có mình anh ba xài thôi Áo này đặt móc 47 rồi Server có vài cái thôi Thôi anh đứng biển kinh đông em chạy quanh nè Sao lẹ lớn qua được Bay quanh nè Ờ đi mấy bài qua Một điểm em đi trước nha em còn nhiều mặt để em lóc thì em theo thằng khánh mắt đã đam vô cho anh em xem lực tay con đào khá bá đạo nè chém tống kim hơi bị ngon thôi nói chung là xác định lần này chơi lại thì đỡ giao tranh tống kim hàng ngày cho anh em xem đánh tống kim hàng ngày cho anh em xem chứ đánh thiếu lâm hoài cái việc vào không biết làm gì luôn em hơi buồn quá thôi. ôi phí lắm đợi tí nữa xem bot chơi đâu không đó gì đâu phí đó phí đó em ơi điểm biến đấu để mai muốn làm việc khác nếu làm cắt hay hơn ờ, anh Thái cần không em mua cho anh Thái thôi em ơi em có bao nhiêu điểm nói chung giá hiện tại bây giờ thì mua thì nó thành 800 xu một cuốn phí lắm em còn nếu mà em mua em bán anh 400 thì ok em mua bao nhiêu cuốn được anh mua hết luôn 400 chứ còn cái thằng này quỷ này nó rau 500 này đậu xanh ép giá này chứ à, à, có thằng nãy này 700 em trả 500 còn chịu mua bán em đây này nó bán 500 này chưa thì mua đây biết mình anh biết anh phải cận thì em mới thêm like anh Khải cận hay gì ép giá ờ, cái gì đó cái like vậy mà xưa giờ cái đồng gái mà xuống like á ra cho làm thì nó khác bác nghe anh vũ họ tiền thảo luận bố tiền thảo luận lên luôn cũng thằng báo qua la mặt tình á thằng chuyên giữ người ta dư điểm giữ người ta cảm ơn anh em nha cảm ơn anh em nha đây mà đi ngủ sớm à, à, à. ra qua đây ngủ vào vị trí nha để tránh nằm im lúc này hơi nhiều thành phun luôn cho nó chắc nè bụp chảy bút độ em dương rồi khí thâm phụ làm chón này Đối anh cho em biết mod có kim em đi về em biết game này là em ra mang mod thôi Ấn Độ Tao đánh nội công Nội công mà mình chỉ cái ban đầu mình có cái có cái áo của mình ai, ai cho mình cộng được ba cấp nữa ngon chết tiện anh này chào quen mà kinh kinh kinh anh chạy về à, kiếm mình đi kiếm mấy mấy mấy người đang treo quấn không rồi khi nào có sân hà tính sau rồi giờ có đánh trải nghiệm thôi khi nào có sân hà tính sau nè tiện anh em về ban ma giáo hay tiện anh em về ban ma giáo hay không nữa anh vũ ờ. anh vũ em đó có chờ đồ thấy anh đó nha anh chờ nha nào tiện cho nó đủ rồi để lên nó không bị mắc quen nữa ngầu ơi không ảnh cho em em mau ảnh cho em em làm đứa lão nha ừ, ép giá nhiều lắm anh em ơi nhiều chặng ép giá rồi lắm nói chung trong bang có 300 một cuốn thôi sáu cuốn một k 8 bây giờ nó bán ngồi hai k 6 nói chung là mua cũng được cũng được đâu ừ. này có mấy cuốn mà anh nhường phong ca hết rồi thôi ai đi đổi sâu ép vào tay các anh em ơi mình muốn là muốn làm liền mình muốn lớn nhất làm đủ rồi lớn nhất ngứa gai lắm ngứa con mắt ờ sốt ruột lắm đúng rồi anh đi ai số hai ca sấu ép luôn trong đêm luôn nè tạo một dạng là anh vứt vào đấy là mất mùa không bị mình mình không on nó cũng sao đúng không không sao anh không sao đó anh trước em nập ủa xem lại ờ. là đâu tại vì kênh vào lắm một tật luôn em hai loại mà anh này vào lắm một tật tại vì kênh hai loại mà tầm hai tầm hai mươi a bị đẩy à không có bốn không bị đẩy à à bữa nam khi chạy bị đẩy làm hai mươi a trở nên đi vào lắm một tật tại vì kênh luôn hai loại lần anh em rồi sang bao tay giờ là mình lúa năm chục viên thì tên nữa xong bán nữa xong cố gắng nữa. anh lúa anh hàng ngày ngày nào cũng có nữa rồi. phải tìm số 10k hả? Phải tìm số 10k đúng không? đúng rồi, đợi chờ một mình. Đúng rồi, đúng rồi. anh Khải giống em rồi. Khải giống tính mình vậy Đúng rồi anh ơi Em mà chờ đợi không bao nhiêu tiền đâu anh ơi Em có bỏ thêm vài trăm xu thì nó khoảng ba bốn chục nghìn thôi Mà đỡ cái cái lo của mình nó mệt lắm Em không thích lo lấy Em thích làm làm kêu đấy tầm nhiêu ta Đây Đủ nha anh em ơi Đủ phố đủ đồ hết rồi Lên bao tay luôn Trong bây giờ hình xui rồi giờ em cố gắng ép thôi chứ sao vậy? như là một kim thư đúng không đạt dạ, đúng không lố bảy điểm à anh coi coi mười mười mười chai điểm tấm kim là bao nhiêu bảy mươi xu đúng không ờ bọn em tính là bảy mươi xu đúng rồi anh thiếu em bao nhiêu kia hai trăm bốn lần á bốn lần á đó bị ép bao tay anh em ca tư đúng không nhậu Thôi, anh thiếu em một trăm chai điểm tấm kim mà đúng rồi đúng rồi cả tư đúng rồi cả tư rồi ok ok đã chí em sẽ dịch rồi chờ dạ, đợi chờ đợi đâu đâu mua lấy cái tay làm máy mua lấy cái máy làm móng tay rồi đủ nha nam nói chung còn mấy cái phổ kia thì phát ngộ nam ơi chu sa khón nội lực dòng 3 không thức lạch uh, kháng độc dòng 1 rồi hiện thiết khón sinh lực dòng 1 ba này thì phát một ra luôn nè xe quá trời rồi anh chờ... vẫn còn giữ, giữ lương chuyện của em nha anh chờ làm thì tên của anh lúa nữa xong lúa <clears throat> nhường chọn ít em ơi năm chục viên đủ sáu chục viên là càng tốt Hút duyên này đầy đủ nguyên liệu đây trong thời gian chờ đợi nhận thị tin thì anh trong thời gian đợi chờ đợi nhận thị tin thì à, anh em cùng qua bên này khai đội thiếu lâm khai đội lần hai phái lần nữa à, đi rồi anh này như thiếu lâm tốn ít tiền cũng được đâu Tao đây đầu tư là đánh tống kim mà Phải đánh cho nó vui Anh Lũ ơi à, Anh gom xong ngày mai em sẽ gom cho anh hai bộ event nữa Cánh em hai ảnh nha Ok ok Ok em gom sẵn sàng hết anh cái việc vào cánh thôi Đang đi đâu Có rồi anh ơi Thằng kia nó ra mua kìa à, Mua thêm rồi không Nó bán giá 500 em khỏi mua nha nhanh làm trăm <laughs> nãy em cao mà dù bên dù dù dù nãy nó bán em trăm còn chưa mua kìa ờ à, ông này ông kêu <laughs> từ từ nấu gì mới đó từ từ nè đường nào cũng có rồi con này đối với thủ lâm nói chung mỗi lần đổi phái đổi hướng thì nó tẩy tẩy đổi xe các kiểu tốn tiền kinh lắm nữa tranh nổi là dc mấy ông này ba 也爽，中间也爽。Giao nộp tiếng vọng môn phái Ngồi đâu Đâu Ok chữ này gì thứ 5 đô cho Nam Thứ 5 đô Full đồ ba món kim đạo pháp rồi đầu tiên ba năm ba đâu rồi ta ba đang chấm nhau mấy anh ở trong trung kim <laughs> ba đang chém lọt bay rồi má chém lọt kinh quá nông châu ba phải thật sự đúng luôn á em đi theo ổng mà thấy ông chém đây là anh đi quét mấy cái đội đây anh ABC đi để tôi em đánh ABC chưa nhìn con NPC ừ, Lúc này thì uh, 12 skin cỡ thiếu xe Mà ông vô nào mà em cũng biết luôn anh anh Quýnh À Lành ơi Lành à, Đâu dạ. Tiếng của mình à Cái mũ định quốc bao nhiêu vậy? Em rõ hình như hai mấy Trời em ơi Ok em ơi Trời các thằng em giá như sao nữa Hay lắm em ơi Chưa cần phải đi tìm nó bước luôn Đây em ơi chuyện này Con bóng Lâm này sẽ là thứ lâm xe nè à, Mắt hiệu ứng chéo nha nè Mắt hiệu ứng chéo luôn thấy chưa Sao mắt chiều đào Người con mình tử em ơi Đánh nhớ hôm nay gom rác cho anh nhá, rồi còn lành nhá. Rồi, bắt chó nữa xong. Hai phía chị nha, mình nhúng lòng với hai nhân hai. tiếng nhiên đông mà, ok. Hai top 1 phiên đấu mà sao gì nữa. Trang sức ngọc bò này nọ đúng không? Đâu? Rồi, mất mất mất không đọc tới nhà sáu Ờ, sáu phôi, ok em ơi Hai đang ép gì anh hai? Đang ép cái áo mà Có cái áo mà em xin cái áo không? Nó là hiện ba nè, em làm được ba con mày mày ảo, mày bật okay. ảo cái, cái bàn nè Đợi tới em kiếm thêm ba cái nữa là được Ok Nó không biết Ở ờ, ờ, Thủ Lâm mà mày ồ anh cứ làm mà áo em tưởng áo là em áo cái bàn chứ bớt trong để chặt rừng nên mà chốt em ơi thôi chứ nó chỉ về cái áo chứ về cái cái, cái, cái bàn rộng hay cho cái áo cái bàn rộng ngày mai uh, ban mình sẽ có một con lông đao noba nha anh em <laughs> đánh đủ là sướng đánh không có chán rồi những lâm này tầm ổn rồi lâm này là xong rồi sinh con cờ đét mà năm này tăng 5 năm thôi năm anh cuốn ơi không anh em mình uh, ờ, gom vào đi ờ, uh, xe anh ờ, tam thành với uh, phương đi ăn được đâu đâu đâu, đâu. Đấy, em em em em đang ở nhà đấy đấy chưa nha chưa nè nấu 13 k khi nào cái bang ấy à. đông lắm ai ai xin nào cái ba số gần em đi em ờ tí nữa anh à, đi trên anh nhặt à, được anh coi nhá năm mươi năm mươi nè rồi lâm sơn anh cứ như vậy thì đâu <laughs> vậy thì nào cái ba này đi trên ờ, nhặt cởi áo người ta đấy trên nhặt được được rồi mình áo mặc áo phòng thủ luôn Ủa, mày mày không nhìn thấy cái áo môn phái cái bang ờ, áo của cái bang nó xin áo cái bang chứ nó xin áo môn phái cái bang đâu đúng không là đi nhặt đẩy <laughs> đang chờ anh lúa đang chờ anh lúa còn thiếu tinh nữa giao dịch thôi này anh lúa giao dịch giao gom trường chưa anh lúa ơi anh cú đây về nhà mới đi đây đây đây đây nhà đây đợi anh lúa là xong ép vào tay luôn em ơi làm liền luôn cho nó mau anh nhường mình anh rồi xong xếp độ cái, cái chết tôi Ủa, anh anh anh anh cuốn nó cần kim cáp không chứ đưa anh cuốn tăng năm năm cũng được theo xe mấu hai mấy ca lận à. đó trâu lắm rồi ừ, có có đưa anh để, để tí anh, anh đưa đồng bả đô này dơ thì mình có thể vứt ngoài. nào đó chút nữa em đưa anh kim đó nhá ừ ok ok rồi là là trả cho em ơi dạy với tôi này dạy với tôi này thế là rồi ok biến thái là cũng được nè à, khải đỡ khải tăng 5 năm năm ơi rồi ít hôm uh, tăng về biến thái cũng được tầm này khải muốn chém được môn bên kia mà ừ dư đồ nhiều nè xếp đồ bên kia đánh không cho mình gom thế thì làm sao mà đánh được xếp đó là tồn á kiểu không cho thở luôn đó là tay số gần năm mình mình ra ngoài tôi chạy thẳng sang bên kia là bên c tiếp Tám lần Cái thằng thầy chậm lắm Bay lắm Thằng thầy chậm đau lắm Làm Xe mình gọi là Ôi chám vẫn còn mỗi áp chính không Như là thiên diệp Bất động minh vương Mẹ con này tự nhiên nó lại Sao tạo này Ôi sao bên này farm lên đủ điểm Quên nào quýnh em vậy Rồi ok vậy Nếu mà cảm giác không ổn thì mình à, sẽ Quốc thêm ở à, kiểu kia nè Quốc thêm phun à, máu thôi Đúng rồi bữa nào tính sâu nè Tại vì còn một lần tải tỷ nữa Còn một lần tải tỷ nữa Ok vậy ừ. Rồi, ok anh em ơi Ok bây giờ thì Khải sẽ tăng điểm vào cung lôn để xong Rồi, Khải sẽ đi ép bao tay Bao tay thì chuẩn bị đầy đủ anh em ơi Cái đêm nữa Đêm là xem xem luôn Anh cuốn này đi, anh đi, đi cuốn này Kéo là cái thằng bên phần để chơi toàn anh đấy ít hôm sẽ tái lại thôi nhưng phải đang tìm mơ tung ảnh rồi mới đánh được solo mới ngon được đó, đó, ok rồi nó lực tay ví dụ rồi ui sợ ui sợ chín k một hỏi hỏi đông phương cam anh phải chưa có bao tay mà lực tay 9 k mốt <laughs> phải lộn có bao tay chắc 10 k anh phải 10 k gần 11 k đẹp rồi khá là làm ok anh em hình xui tí là Khải ép thử anh em may ra đồ đồ ngon ngon cùng mừng mừng đồ giống thì chịu biết sao giờ rồi ok em nhảy làm sao được em ờ, tí nữa Khải tay tới lại tăng vào điểm này đưa solo luôn đưa solo là đẹp rồi chờ đợi bao tay rồi chờ đợi bao tay rồi tăng tăng điểm lại sâu nè rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ khả một video video này một like chia sẻ cho anh em đó hiện tại bây giờ thì uh, kỹ năng vốn có này là 34 34 chống phái nè nếu mang mặt nạ thêm nữa thì lên được uh, ờ, 35 chống phái khá là ngon luôn thêm được 10 uh, 13 tóc nữa 13 tóc thì được 148 thì cũng vẫn đặt 126 thôi nè hiện tại bây giờ con long tâm này chỉ 126 nè nếu muốn 158 thì trừ khi phải mang cái đao hồng kim 393 393 thì mới đạt được 158 nè tại vì khai test rồi nhất phải ờ, mang đao hồng kim 393 thì mới đạt được mốc 158 nha mọi người rồi ok anh em Khải bây giờ Khải đi ép bao tay đây hợp lý luôn cho anh em xem lại sẽ đồ một lần nữa nha anh em rồi đồ thì xét đồng bàn của Khải như cũ này đó này Khải đang test thôi nè đợi xong bao tay Khải sẽ kiểm tra đam lại một lần nữa hiện tại đang mang đao bằng sắt để lấy hiệu ứng thì bị lực tay khá là cao này còn đao sát thương thì càng cao nữa nè hiện tại ép vào tay xương tinh nữa là hợp lý nha nè lấy đao à giờ có vô mang đao đao đao kim cho anh em xem đao kim chắc lực tay chắc khoảng 10 k rồi đao kim đâu đao kim đâu đây không có đao kim này lấy cái đao kim cho anh em xem đó thắng thiếu lâm khải chắc chưa thiếu lâm phụ này đó thiếu lâm xe nha nam đó giờ làm thôi bọn băng vừa mua của ghẹ nha anh em bọn băng khánh vừa mua của ghẹ à. hello nguyễn hoàng hello này mới vô chuyện được phá đánh thông kim cho nè này trời ơi ban đầu này lực tay 10 cái mấy vãi chướng em coi này. Mà đao này là đánh tống kim mà nè Nên ở ngoài thì cầm đao banh sắc nè Ngoài thì là cầm đao banh sắc Còn ở trong tống kim thì sẽ cầm đao này nha mọi người Wow, sao được tay 10k Này mang cái bao sơ tay xương tinh nữa ai chịu nổi Ở ngoài thì sẽ cầm đao này Lực tay mất 900 đam mà nè Mất 900 đam Mất 900 đam Mang đao kim vào nè, thấy gơ chưa Đao kim vào nè, thấy gơ chưa Này, đao kim này Mang vô 10k <laughs> Phải lên và tổng kim thì cảm mang đau sát thương cao là quốc thôi nam tại vì cắn lách bên sát được mà à, ok đấy anh em xem video đừng quên ủng hộ khải một đăng ký kênh cũng như là nhấn vào cái chuông thông báo đỡ mọi buổi trực tiếp của khải vào lúc uh, tối hàng ngày um, anh em có thể ghé kênh anh em ơi 7 giờ 15 phút hàng ngày anh em lên ghé kênh Duyên Duyên Khải xem nha rồi vô thiếu long nó lực tay 10 cả năm gờ chưa quá gờ luôn đó vô thiếu long được một tay 10 cả năm anh em chưa bao tay đấy có bao tay nó 12k là bình thường nè